À, xin chào quý vị và bạn à, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều các bạn đã hỏi Dũng rằng là, là nên đầu cơ hay là đầu tư cổ phiếu thì trong video này chúng ta sẽ làm rõ thêm là chúng ta nên đầu cơ tư hay đầu cơ cổ phiếu bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc mà tiếp tục nắm giữ cổ phiếu mà không hiểu lý do tại sao cổ phiếu chúng ta mua nó tiếp tục giảm tiếp tục giảm và rất nhiều bạn đã trở nên trắng tay mất toàn bộ tài sản phải làm thế nào để chúng ta làm rõ cái việc mà mua cổ phiếu để nắm giữ lâu dài hay là chúng ta cần phải bán ra sớm để chúng ta có thể tập trung vào những cái cổ phiếu khác nhau ở đây chúng ta sẽ nhìn rõ đó là gì ạ à, tại sao khi thị trường đi xuống như này thì vẫn có những cổ phiếu tăng rất mạnh và ngược lại có rất nhiều cổ phiếu đang trong một cái đà đi xuống và chúng ta sẽ phân tích về những cái yếu tố tác động bởi hai cái nhóm cổ phiếu Dũng lấy điển danh là hai nhóm cổ phiếu đó là nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu ngân hàng à chứ nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu dầu khí và anh chị em muốn là hôm nay chúng ta sẽ tập trung phân tích về nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu dầu khí để chúng ta có một cách nhìn khách quan trước khi chúng ta có thể xem là chúng ta nên đầu tư dài hạn hay trung hạn hay là tiếp tục nắm giữ mà chúng ta không biết lý do tại sao chúng ta nắm giữ à, trong quá trình lọc thì chúng ta nhìn thấy một cái biểu đồ đây là một cái biểu đồ các bạn có thể quan sát trên cái biểu đồ này đây là cái biểu đồ mà chúng ta có thể thấy rằng là một cái biểu đồ nếu anh chị em quan sát và theo dõi ở đây để anh chị em nhìn thấy điều gì đang diễn ra với cổ phiếu gì ạ DG cổ phiếu này bắt đầu được bán ra được các tổ chức bán ra rất mạnh ở trong cái giai đoạn đầu tiên trong súng đi lên và tiếp tục bán tiếp tục bán ở nhịp thứ hai và phần lớn các tổ chức lại tiếp tục bán ra tiếp tục bán ra vậy điều gì khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân tham gia mua vùng này điều gì khiến cho các nhà đầu tư cá nhân là tiếp tục tham gia tiếp tục tham gia mà trong khi đó các nhà đầu tư tổ chức đang bán ra rất là mạnh à, một cái biểu đồ thứ hai các bạn có thể thấy rằng là à, cái biểu đồ này dũng à, chưa quan sát được cái khối lượng nhà đầu tư tổ chức tham gia vào nhưng nếu các bạn có thể theo dõi một cái cổ phiếu khác trong cái nhóm cổ phiếu bất động sản thì các bạn thấy là cổ phiếu này đang được thu gom hay được bán ra và anh chị em có thể hiểu rõ rằng là nếu chúng ta nhìn thấy cổ phiếu gì ạ à, dòng dầu khí một vài các cổ phiếu dòng dầu khí hiện tại đang được thu gom hay bán ra và ngược lại nếu chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu gì ạ à, dòng bất động sản đã được bán ra cả một chu kỳ tăng nước rút một quá trình tăng nước rút trong một cái quá trình gì ạ à, quá trình mà chúng ta có thể hiểu đó là một quá trình tăng tức chạy nước rút trong một xu đi lên ạ à. thế ở đây một số bạn là lời khuyên cho việc mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn theo các bạn là có lời khuyên để cho chúng ta mua cổ phiếu đầu tư dài hạn không nếu anh chị em có thì có thể comment được không ạ nếu chúng ta có để comment thì chúng ta phân tích cho chúng ta hiểu rõ rằng là có nên mua cổ phiếu để đầu tư dài hạn không chẳng hạn Dũng đã thấy là có rất nhiều bạn sẽ nói rằng là đây là cơ hội để mua cổ phiếu bất động sản bởi vì giá nó hấp dẫn và trong cái tình hình kinh tế vĩ mô trong xu hướng dài hạn thì cổ phiếu bất động sản giá bất động sản nó vẫn cứ tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng và tăng cảm giác như vậy mãi bây giờ chúng ta phải phân tích xem là hiện tại thì các bạn có thể để ý một chút nha các bạn hãy thông minh một chút đúng không ạ và chúng bạn có thể cam kết mà chúng ta xem hết video này để chúng sẽ phân tích cho chúng ta một góc nhìn tổng quan và chúng ta hãy tương tác hãy tương tác tất cả những cái gì các bạn biết có thể các bạn không biết các bạn cũng có thể chia sẻ những cái gì các bạn biết chúng mong rằng chúng ta sẽ có một buổi thảo luận rất là rất là chi tiết ở đây đúng không ạ hello các bạn có thể thảo luận chi tiết ở đây ạ à, một bạn có khác có hỏi chia sẻ đây đó là thầy ơi chia sẻ giúp em làm thế nào để đưa ra quyết định bán tất cổ phiếu hết cổ phiếu vậy bây giờ các bạn có thể hiểu đơn giản là bạn đang nắm giữ cổ phiếu nào cái điều thứ hai chúng ta cần phải hiểu là thị trường đang vận động như nào có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cái thông tin mà chúng ta có thể thấy rõ ràng nhất ở giai đoạn hiện tại nhá chúng ta xem thông tin rõ ràng nhất để chúng ta có thể nhìn này đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở Việt Nam Việt Nam đấy ạ à. Nghĩa là đáo hạn 2.000 2.000 230.000 tỷ đáo hạn cái trái phiếu chuẩn bị dẫn ra với trái phiếu chuẩn bị dẫn ra đó là trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu này được gì ạ nó chiếm tỷ trọng lớn ở liên quan đến lĩnh vực nó chiếm tỷ trọng lớn ở liên quan đến lĩnh vực gì ạ à? liên quan đến lĩnh vực bất động sản và liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Vậy điều gì nếu 2.300 tỷ này được đáo hạn ra? Vậy khi mà 2.000 2.300 tỷ này, à xin là 230 tỷ này đáo hạn ra thì cái điều thứ nhất chúng ta cần hiểu đơn giản đó là gì? Liệu các doanh nghiệp các doanh nghiệp các doanh nghiệp họ có huy động được vốn huy động vốn để trỏ trả cho nhà đầu tư hay không vậy chúng ta sẽ làm rõ cái điều này để chúng ta có thể nhìn nhân quả nó sẽ thế nào bình thường chúng ta biết năm 2020 21 thì việc mà chúng ta thấy là ngân hàng bắt đầu chúng ta thấy là phần lớn các tổ chức ngân hàng hoặc là ngân hàng có thể chúng ta gọi là dễ dãi cho việc mà các tổ chức doanh nghiệp phát hành trái phiếu với hình thức 40 không không thứ nhất là không tài sản đảm bảo tức là không có tài sản đảm bảo cũng có thể phát hành được nếu là gì ạ cho vay cho phát hành trái phiếu mới lãi suất cao tức là không cần đảm bảo gì cả cứ phát hành là phát hành bởi vì nếu mà không may thì cái doanh nghiệp nó có phá sản thì cũng không sao cả bởi vì nó chả có tài sản đảm bảo và đấy là những người mua trái phiếu đặc biệt là những nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư cá nhân mà mua vào có thể bao nhiêu tài sản có thể mất mà không có ai gì à? không có ai có thể trả lại chúng ta bởi vì nó không có tài sản đảm bảo đấy là cái thứ nhất chúng ta có thể thấy được rõ ràng yếu tố thứ hai là không không bảo lãnh phát hành tức là không có một tổ chức nào nếu trong trường hợp mà cái cổ phiếu chúng ta trái phiếu chúng ta nó gì ạ nó bị không có thể thanh toán được thì sẽ uh, có một cái tổ chức nào họ bảo lãnh nhưng thực tế ở đây nó không có ai đó bảo lãnh phát hành chúng ta nên chính vậy thì trái phiếu mà nó bị không may nó bị xảy ra thì phần lớn các doanh nghiệp về một là doanh nghiệp ngân hàng các ngân hàng mua trái phiếu rất là nhiều hai là các nhà đầu tư cá nhân cũng bị dính rất là cao và thứ ba nữa là chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra nếu mà bây giờ không phát hành thì nó sẽ làm gì ạ chúng ta tí tí nữa chúng ta sẽ xem là nếu không phát hành được thì điều diễn ra và thứ ba nữa là không xếp hạng tín nhiệm đó là nó giống như chúng ta biết rằng là bình thường các doanh nghiệp làm ăn tốt á, thì nó sẽ phải có xếp hạng tín nhiệm A B C ở đó để chúng ta giống như chúng ta đi vay á vay lần thứ nhất chúng ta giảm được nợ thì chúng ta là, là tin cậy nhưng rõ ràng là vay nhiều lần mà không được trả nợ mà khi mà đưa ra ra cái lợi suất rất cao của chúng ta thấy là doanh nghiệp huy động vốn rất là lớn và chúng ta biết rằng 2.300 tỷ 230.000 tỷ 230.000 tỷ sẽ được đáo hạn trong là tháng 6 tháng 9 và tháng 12 năm 2020 21 và 22 này đây là chúng bạn các bạn có thể đọc một tờ báo Việt Nam Net các bạn có thể nhìn thấy là đây là bắt đầu sẽ có nếu trong trường hợp mà đây chúng ta xem là nếu đáo hạn thì người ta sẽ làm gì ạ thế thì làm gì để để thu một lượng tiền lớn ở đây ạ à? làm thế nào để thu một lượng tiền lớn để trả cho nhà đầu tư thì chúng ta tí nữa chúng ta xem có cách nào để thu lại hút hay không tiếp theo đó là gì ạ đó là khi mà chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu bạn có thể nhìn thấy và đưa ra một vài các cổ phiếu mà khi người ta phát hành trái phiếu nhưng người ta không dùng trái phiếu để làm gì ạ không dùng trái phiếu để đầu tư không dùng trái phiếu để hoạt động doanh nghiệp mà họ dùng trái phiếu để làm lĩnh vực khác họ làm được tức là họ không mang sử dụng không mang cái tiền huy động trái phiếu để để, để xây dựng doanh nghiệp mà họ đi đầu tư họ đi thâu tóm đất họ còn đi làm những cái cái lĩnh vực khác và dẫn đến là nhà đầu tư có thể bị mất vốn rất là nhanh ở đây chúng ta sẽ thấy là ai là người sẽ thiệt hại à, lý do người ta lại phát hành trái phiếu đơn giản bởi vì thứ nhất là gì ạ vay ngân hàng thì rất là khó đúng không bình thường là vay ngân hàng rất là khó bởi bởi vì cần tài sản đảm bảo cái điều thứ hai là gì ạ nếu mà để phát hành một trái phiếu số lượng lớn thì khả năng cũng phát hành cực kỳ khó cái điều thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là nếu mà bây dân lúc vừa rồi có rất nhiều tiền nên việc mà phát hành trái phiếu với số tiền lớn phát hành trái phiếu với số tiền lớn thì điều gì như là phát hành trái phiếu với số tiền lớn thì à, số lợi suất lớn tức là lãi suất lớn thì nhà đầu tư chúng ta không có kinh nghiệm thiếu kinh nghiệm và lại đang có tiền nên chúng ta có thể mua trái phiếu một cách đơn giản vậy chúng ta sẽ quan sát xem là nếu bây giờ ai ai là người mua trái phiếu nhiều nhất vấn đề là ai là người mua trái phiếu nhiều nhất thì các bạn có thể comment là rõ ràng là các tổ chức ngân hàng tất cả các tổ chức à, các doanh nghiệp đầu tư bất động sản là người mua trái phiếu nhiều nhất điều thứ hai chúng ta có thể thấy rằng là các công ty chứng khoán cũng là vĩ người xin lỗi người phát hành trái phiếu nhiều nhất vậy nếu bây giờ các ngân hàng à, các công ty bất động sản phát hành trái phiếu các tổ chức tín dụng như là công ty chứng khoán phát hành trái phiếu và đặc biệt là các ngân hàng phát hành trái phiếu thì cái điều đầu tiên là năm 2022 này họ cần phải gì ạ huy động một lượng tiền tương ứng là 2.500 2.000 300.000 tỷ để trả lại cho nhà đầu tư 2.300 tỷ cái số lượng này là họ cần phải huy động với số tiền lớn này để cho trả lại đầu tư vậy cái cái quan trọng nhất là bây giờ nếu anh chị em nghĩ rằng là huy động thì bằng cách nào ạ một là có vay được ngân hàng không ạ 2.300 tỷ này có vay được ngân hàng không có vay được ngân hàng không ạ thời điểm này ngân hàng thì chúng ta biết rằng là việc để ngân hàng cho vay một số lượng tiền lớn như này mà lại không có tài sản đảm bảo không bảo lãnh phát hành không gì ạ à, xếp hạng tín nhiệm và lại mang tiền đi cho gì ạ à, cho lĩnh vực khác thì ngân hàng có cho vay không các bạn có thể comment là ngân hàng có cho vay không ạ nếu các công ty bất động sản bây giờ chúng ta cần phải huy động một số tiền rất lớn huy động một số tiền rất là lớn để gì ạ à? thì đầu tiên là 2.300 tỷ mà huy động của ngân hàng thì liệu ngân hàng cho vay không chúng ta cần phải bóc tay là liệu ngân hàng cho vay không cái điều này chúng ta cứ tự comment có đúng hay sai không biết nhưng khả năng ngân hàng cho vay là cực kỳ thấp bởi vì thứ nhất là gì ạ đã là không xếp hạng tín nhiệm rồi không bảo lãnh phát hành rồi này à, không gì ạ <clears throat> không ờ, được xếp hạng không tài sản đảm bảo và đặc biệt là gì ạ mang cái vốn của chúng ta đi để đầu tư vào lĩnh vực khác cái điều này là gần như là rất nguy hiểm cái điều thứ hai là gì ạ bây giờ chúng ta biết rằng là các doanh nghiệp tự phát hành trái phiếu có phát được không ạ tức là bây giờ phát hành trái phiếu khác để đáo nợ tức là phát hành trái phiếu để để chúng ta gọi là đáo đáo hạn thì liệu có phát hành không anh chị em có thể comment nhé liệu chúng ta có thể phát hành trái phiếu để trả cho 2.300 tỷ không bởi vì nhà nước vừa rồi thì đưa ra rất nhiều chính sách rất là khắt khe đưa ra những chính sách khắt khe để nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực tế là giống như Tân Hoàng Minh vừa rồi ạ là phải vào kho luôn đấy ạ chúng ta biết rằng nếu bây giờ mà phát hành trái phiếu mà hiện tại thì chúng ta biết là năm 2020 21 thì tỷ lệ phát hành trái phiếu nó lên đến 46 phần trăm và năm vừa rồi năm nay ấy, thì hiện tại nó chỉ phát hành được 11 phần trăm thôi vậy tiền để đâu tiền đâu ra để có thể 2.300 tỷ 230.000 à, 230.000 tỷ để trả lại cho nhà đầu tư và thứ ba nữa chúng ta cần phải lấy là vậy họ cần phải lấy từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ bán bất động sản ra đúng không ạ vậy làm thế nào để bán bất động sản ra vậy bây giờ nếu chúng ta mang bất động sản ra bán trên thị trường trung khoán à, bán trên thị trường gì ạ thì liệu chúng ta bán được nhiều bất động sản đúng không bởi vì số tiền mà chúng ta biết là cái lượng cung bất động sản hiện tại bất động sản đang đi xuống mà lượng cung thì ra rất là nhiều lượng cung bất động sản đang ra rất là nhiều nên đầu tiên một là gì ạ đây chúng ta thử suy nghĩ thế là một họ bán gì ạ anh chị em có thể comment nhá họ được bán bán bất động sản đúng không bán các gì ạ à? một là bán các dự án vậy các doanh nghiệp họ cũng bán dự án họ cũng bán dự án nào chúng ta đặt ra các doanh nghiệp họ cũng bán dự án thứ hai là gì ạ liệu có bán có dễ không ạ bởi vì hoạt động số hố bảng rất lớn và thứ hai là ngân hàng có gì ạ ngân hàng có mua một cái tài sản đảm bảo không đảm bảo đúng không ạ ngân hàng có mua những cái không tài sản đảm bảo không bảo lãnh phát hành lại đi đầu tư mang tính chất là không đúng theo gì ạ à? không đúng theo quy định và đặc biệt là lại này ạ là một cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là hiện tại nhà nước thì đang chúng ta đang biết rằng là đang đưa ra những cái biện pháp ngăn chặn rất là khốc liệt vậy bây chúng ta thấy là họ bán gì ạ chúng ta thử comment bây giờ họ bán gì ra theo các bạn bây giờ họ bán cái gì họ bán cái gì để họ bán cái gì để kéo cổ phiếu bất động sản lên ạ à? họ bán cái gì đầu tiên là bán gì để trả nợ bán cái gì để nợ trái phiếu trả nợ trái phiếu tuy rằng hai nghìn hai trăm ba mươi nghìn tỷ này không phải không phải tất là bất động sản nhưng đã có số lượng lớn số lượng lớn về bất động sản vậy chúng ta nghĩ là chúng ta bán cái gì ạ bán bây giờ bán tài sản vậy nếu chúng ta bán tài sản thì bán chứng khoán đi ví dụ chúng ta gọi là họ bán cái bất động sản thì nếu mà bán bất động sản thì sao ạ nếu bán bất động sản thì sao bán tài sản đấy bán cái tài sản đấy ạ bán tài sản đấy thì lúc này chúng ta hiểu đơn giản là thì giá bất động sản sẽ tiếp tục giảm anh chị em không giá bất động sản sẽ tiếp tục giảm nếu bán cổ phiếu thì sao ạ bán cổ phiếu thì sao bán cổ phiếu thì sao thì giá cổ phiếu bất động sản sẽ tiếp tục xuống vậy để cho giá cổ phiếu bất động sản nó tăng bản thân chủ doanh nghiệp họ cũng bán ra rồi chủ doanh nghiệp họ cũng bán ra rồi và bây giờ chúng ta là người lại là nhà đầu tư để để mua mong rằng là gì ạ chủ doanh nghiệp họ còn bán ra rồi mà chúng ta mua cổ phiếu đó để mong rằng cổ phiếu chúng ta có lợi nhuận thì điều gì diễn ra chúng ta quay trở lại cái hình ảnh này rõ ràng là các nhà đầu tư tổ chức đây là cổ phiếu DG chúng ta nhìn thấy không ạ đây là một lượng lớn họ bán ra câu chuyện đấy là họ có ngu không câu hỏi là họ có ngu không họ để bán ra một số lượng tài sản lớn như này và họ có tiếp tục bán cổ phiếu bất động sản trong một chu kỳ tăng như thế này không ạ vậy họ bán tiếp và họ tiếp tục bán như này vậy chúng ta là những nạn nhân và tiếp tục mua ở trong cái chu kỳ như này đúng không ạ bình thường chúng ta mua ở đây có lãi mua ở phía trên này có lãi mua ở phía trên này có lãi nhưng chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ quá trình này nó gì ạ nó được giảm do các tổ chức tiếp tục bán ra thay vì họ mua vào để kéo cổ phiếu lên nhưng bây giờ họ lại tiếp tục tiếp tục bán ra mà chúng nhà đầu tư chúng ta là tiếp tục mua cổ phiếu ở trong giai đoạn này đúng không ạ chúng ta tiếp tục thấy cổ phiếu giá rẻ chúng ta lại mua vào vậy nếu cổ phiếu mà nó đang hết chu kỳ mà nhà đầu tư tổ chức họ bán ra họ liên tục bán ra ở những cái thời điểm khác nhau trên thị trường họ lại tiếp tục bán ra vậy ai là người mua nhà đầu tư cá nhân chúng ta tiếp tục mua và tiếp tục nắm giữ và ôm cổ phiếu đến thì ạ à? không biết bao giờ bởi vì năm nay số lượng gì à, phát hành trái phiếu cũng rất là lớn và họ không thể nào phát hành trái phiếu khác để thay thế được nên chúng ta có thể biết rằng giá bất động sản sẽ là bị ảnh hưởng rất lớn trong thời gian tới giá bất động sản có thể bị ảnh hưởng phần lớn nhưng đặc biệt là giá bất động sản liên quan đến là các dự án mà phát hành trái phiếu rất là lớn vậy chúng ta có thể thấy được là cái nguyên nhân ở bên trong chúng ta nhìn thấy là đó là gì ạ một là lượng cổ phiếu đang được bán ra rất là nhiều để họ gì ạ họ phải trả cái lượng trái phiếu cho nhà trả cho cái gì ạ nhà đầu tư khi mà họ đã phát hành trái phiếu nhưng tuy nhiên khi họ trả cho nhà đầu tư phát hành trái phiếu thì họ còn tiền theo các bạn họ còn tiền để gì ạ để tiếp tục kinh doanh họ tiếp tục để đầu tư hay không ạ họ còn tiền để tiếp tục mở rộng quy mô hay không ạ vậy các bạn nghĩ rằng là vậy cổ phiếu bất động sản các bạn nghĩ sao ạ điều này các bạn nghĩ sao điều này ạ vậy bây giờ các tổ chức họ bán ra các tổ chức họ bán ra hết rồi ạ vậy nếu các tổ chức bán ra thì các bạn nghĩ rằng là tại sao chúng ta lại nắm giữ cổ phiếu một số bạn vẫn đang hỏi là vậy em có nên bán cổ phiếu ra hay không vậy bây giờ về các bạn là gì ạ các cổ phiếu nó đang được các tổ chức họ bán ra vậy tại sao câu chuyện là tại sao quá trình này nó lại tăng bao nhiêu bạn biết là tại sao quá trình nó tăng không bao nhiêu bất bạn là biết tại sao quá trình nó tăng không ai là người mua cổ phiếu ở đoạn này không ạ à? hello bao nhiêu bạn biết là tại sao cổ phiếu lại tiếp tục tăng ở đoạn này không ạ à? ở vùng này thì phần lớn nếu họ đầu tư ở cái vùng ngắn này này tại vì và tiếp tục tích lũy ở đây thì đến ở đây họ có thể đầu tư từ lợi nhuận từ đáy này lên đến đỉnh này họ có thể kiếm được nghìn tỷ đồng vài chục nghìn tỷ đồng ở vùng này sau khi họ kiếm được vài nghìn chục tỷ đồng họ có thể bỏ ra hai nghìn tỷ đồng để kéo cổ phiếu lên và sau đó lại bán tiếp và họ, họ tiếp tục dùng hai nghìn tỷ đồng đó để tiếp tục kéo lên và 2.000 tỷ đồng đó có thể là họ sẽ không quan tâm đến thực tế là 10.000 tỷ đồng họ lãi nhưng họ chỉ tập trung thu được 8.000 tỷ đồng còn 2.000 tỷ đồng thì họ sử dụng để kéo xả cổ phiếu nên lúc mà cổ phiếu tự nhiên có lượng tiền lớn tham gia vào thì chúng ta bảo rằng tiền đâu ra mà nhiều thế đúng không ạ tiền đâu ra mà nhiều thế nên khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta lại tiếp tục nắm giữ cổ phiếu mà trong khi đó thì các tổ chức họ lại bán ra rất là mạnh các tổ chức lại họ bán ra và đây là nếu các bạn nào đã theo dõi và nắm rõ được cái phần mềm FireAn thì tất cả những cái thời điểm này là các tổ chức bán ra một số số lượng cổ phiếu khổng lồ số lượng cổ phiếu khổng lồ mà chỉ có rất ít các nhà đầu tư cá nhân cho nó biết được thôi ạ à. và rõ ràng là chúng ta sẽ được lùa vào lùa nhóm nhỏ lùa vào thì tại sao được bị lùa vào ạ à? bị lùa vào để trị khi chúng ta lùa vào thì chúng ta sẽ được gì à, tưng hô được những anh hùng và khi được chúng ta được tung hô bởi những anh hùng bởi vì chúng ta đã giữ cổ phiếu đến gì ạ à, thời điểm cuối cùng và sau khi chúng ta quay trở lại thì toàn bộ tài sản chúng ta bị biến mất hôm nay có một bạn sáng nay xuống đi tập thể dục có bạn bạn chia sẻ đó là bạn gì ạ à, bạn đầu tư có gì ạ à, bạn đi làm công việc lương một tháng có khoảng độ được 7 đến 10 triệu đồng ạ à bạn có 200 triệu đồng từ vốn và sau đó thì cầm cố cả cái căn hộ của mình đi được gì ạ à? 2 tỷ đồng được 2 tỷ đồng các bạn ạ à. và đến thời điểm này toàn bộ cái lợi nhuận toàn bộ mọi thứ toàn bộ mọi thứ gần như là đã biến mất bởi vì mua một vài cổ phiếu bất động sản nghe được mách nước của ai đó và hiện tại thì cũng may mắn là bạn đang còn giữ được 600 triệu tuy nhiên thì không biết ngày mai ngày kia tài sản của bạn sẽ ra sao nếu trong trường hợp bạn vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu mà không biết là chúng ta cần phải hành động như nào bởi vì khi mà cổ phiếu nó đang trong chu kỳ đi xuống thì điều gì chúng ta sẽ cần phải phải tính trong giai đoạn đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản cái nhóm thứ hai đó là nhóm gì ạ đó nhóm gì các bạn theo các bạn nhóm gì ạ nhóm thứ hai là nhóm gì ạ nhóm thứ hai vậy chúng ta lại quay trở lại cái nhóm thứ hai theo các bạn giá dầu khí thế giới chúng ta chuẩn bị bước vào mùa đông chứng khoán làm sao lên được khi mà bất động sản giảm ngân hàng có bị ảnh hưởng không hello chúng ta phải cần phải sử dụng cái đầu à hello anh chị em có hiểu không ạ à? chúng ta cần phải sử dụng cái đầu chứ không phải sử dụng cái nữa suy nghĩ chúng ta phải sử dụng cái đầu vậy nếu mà bây giờ bất động sản nó giảm thì cái gì xảy ra bất động sản mà nó giảm thì cái chúng ta nghĩ là cái gì xảy ra bây giờ chúng ta giả sử anh chị em cứ nói là chứng khoán và ngân hàng đi ạ vậy chúng ta cứ đi tìm một cái gì mà chúng ta chẳng hiểu về nó mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó sẽ tăng bởi vì chúng ta đang kỳ vọng đang kỳ vọng một cách hão huyền mà chẳng biết lý do tại sao và để đầu tư như vậy đó là gì ạ đó là bị thua lỗ và chúng ta lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục mua tích sản cổ phiếu vào dẫn đến rằng là một vài cái lợi nhuận không được bao nhiêu cả nhưng cuối cùng toàn bộ lãi vay ngân hàng toàn bộ tiền đi vay toàn hiệu vay từ ngân hàng vay từ bố mẹ vay từ công ty chứng khoán vay từ nhiều người khác và dẫn đến điều gì đơn giản vay của bao nhiêu nơi và cuối cùng biếu cho hết các nhà đầu tư tổ chức đấy chúng ta là gọi là từ thiện đấy ạ à. từ thiện của rất nhiều nhà đầu tư tương tự như vậy vậy chúng ta nhìn thấy ngân hàng thứ nhất về ngân hàng tỷ lệ nợ xấu từ dịch bệnh covid xảy ra rất là lớn chúng ta biết là 2.300 tỷ này 230.000 tỷ này sẽ có một lượng tỷ lệ nợ xấu từ các ngân à, từ các công ty bất động sản và khi mà tỷ lệ nợ xấu thì bắt buộc các ngân hàng phải trích lập dự phòng vậy khi mà các ngân hàng trích lập dự phòng thì việc ngân hàng trích lập dự phòng thì lợi nhuận tăng hay giảm một là trích lập dự phòng thì rõ ràng là để lợi nhuận tăng rất là khó bởi vì rõ ràng là lãi suất hiện tại đang ở mức cao các công ty đặc biệt là các doanh nghiệp cũng phải chịu một chi phí rất là cao và thứ ba tức là toàn bộ toàn bộ mọi thứ đang liên quan đến gì ạ à? đó là covid tất cả những khoản lợi lãi suất cái khoản tín dụng của covid vẫn tiếp tục kéo dài tiếp tục kéo dài trong năm 2022 23 vậy nếu bây giờ chúng ta cứ đi đầu tư mà chúng ta chả hiểu chắc là bao giờ nó tăng và chúng ta lại tiếp tục vào để mua dẫn đến là chúng ta có thể tiếp tục thua lỗ nhiều hơn nên đầu tư chứng khoán các bạn cần phải comment một cái điều gì đang ở đây ạ à? hãy comment à nếu đầu tư chứng khoán thời điểm này chúng ta cần quan tâm cái gì ạ à? quan tâm cái gì ạ à? quan tâm đến dòng tiền chúng ta phải quan tâm đến dòng tiền chứ không phải quan tâm đến cổ phiếu chúng ta thích tại vì khi chúng ta thích cổ phiếu thì rõ ràng chúng ta đã bị thua lỗ rất là nặng trong thời gian vừa qua nếu chúng ta quan tâm đến dòng tiền quan tâm đến dòng tiền và dòng tiền nó sẽ quyết định một cái sóng hồi của thị trường chung dòng tiền nó sẽ quyết định cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải nắm rõ cổ phiếu nào và chính vì vậy nếu chúng ta không nắm rõ được dòng tiền thì các bạn phải trả giá rất là đắt trong một cái chu kỳ tiếp theo chúng ta có thể mua đầu tư cổ phiếu thời điểm này chưa hay không với các bạn Dũng sẽ phân tích về góc nhìn ạ còn thời điểm nào mua Dũng sẽ chia sẻ sau nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh lần đầu tiên biết Dũng hoặc là các bạn có muốn giúp đỡ những người bạn chúng ta thì nhớ là chia sẻ video này hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác biết ạ hãy chia sẻ video này cho những người bạn chúng ta hãy giúp đỡ những người bạn chúng ta bởi vì thời điểm mà khi các nhóm cổ phiếu như là nó có thể tạo dòng xu mới thì Dũng sẽ làm để giúp chúng ta và cái từ khóa ở đây đó là dòng tiền chúng ta không thể đầu tư cổ phiếu mà khi dòng tiền đang rút ra khi dòng tiền đang rút ra mà chúng ta lại đang đầu tư vào thì rõ ràng chúng ta sẽ lỗ lớn lỗ kết và cái từ cái cái biệt hộ cho chúng ta là em đầu tư dài hạn đấy là lý do chúng ta đã bị mất tiền vậy thị trường nó đang tập trung vào nhóm nào thứ nhất chúng ta thấy là khi thị trường giảm giảm rất mạnh cái nhóm cổ phiếu dầu khí nó vẫn giữ được nhịp cái nhóm cổ phiếu dầu khí hiện tại nó vẫn giữ được nhịp và khi nó vẫn giữ được nhịp nó vẫn gì ạ à? thị trường giảm nó vẫn giữ được nhịp thị trường giảm nó vẫn giữ được nhịp thì đây là những cổ phiếu mà chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới có thể ngày mai ngày kia nó tiếp tục giảm chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng là chúng ta đang cần phải quan tâm thị trường giảm cổ phiếu này vẫn giữ được nhịp đấy là từ khóa cực kỳ quan trọng câu chuyện thứ hai vậy chúng ta cần phải phân tích cổ phiếu dầu khí có thể tuần sau tuần sau nữa nó mới lên nhưng trước hết chúng ta cũng cần phải theo dõi các cổ phiếu dự phòng cũng là cổ phiếu mà chúng ta cần phải theo theo dõi quan tâm nhưng hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào hai cái nhóm cổ phiếu đó là cổ phiếu dầu khí và cổ phiếu bất động sản cổ phiếu bất động sản thì chúng ta thấy đang bị áp lực trái phiếu rất là nặng và thứ hai là cổ phiếu dầu khí là cổ phiếu đang được hưởng lợi hưởng lợi từ giá dầu đang ở mức cao hưởng lợi về chúng ta biết rằng mùa đông chuẩn bị sắp đến và chúng ta biết là điều gì diễn ra với các nước châu Âu cái thứ hai là chúng ta biết rằng là kinh tế Trung Quốc có khả năng hồi phục trong thời gian sắp tới và với cái việc kích thích kinh tế của Trung Quốc nên cái xu hướng về gì ạ xu hướng về nhiên liệu có thể tiếp tục tiếp tục tiếp tục có cái xu hướng có nhu cầu rất là cao trong thời gian tới nên cái giá dầu khí sẽ được neo ở mức cao khi giá dầu khí neo ở mức cao và chúng ta sẽ biết rằng là các cổ phiếu dòng dầu khí sẽ được hưởng lợi có thể ít nhất trong năm nay năm 2022 có thể năm 2023 có thể năm 2024 nhưng tuy nhiên chúng ta không thể nào quan tâm đến việc mà chúng ta đầu tư dài hạn được mà chúng ta chỉ quan tâm đến thời điểm nào cổ phiếu dầu khí nó bắt đầu cho chúng ta điểm mua và cổ phiếu bắt đầu cho chúng ta kết thúc chu kỳ là chúng ta thoát thôi nếu bạn cứ mua cổ phiếu dầu khí mà đợi khi nào cổ phiếu dầu khí hai ba năm để bán ra thì đó chính là cái nguy hiểm rất là nguy hiểm nhưng nếu chúng ta cũng thấy rằng thờ ơ cái việc cổ phiếu thời điểm này mà chúng ta không mua vào bởi vì chúng ta đang bị thua lỗ rất nhiều cổ phiếu như bất động sản cổ phiếu ngân hàng chứng khoán mà chúng ta không dám mua nữa thì đó cũng là lý do chúng ta sẽ không thể kiếm được tiền trong một xu giảm vậy cổ phiếu dầu khí chúng ta chỉ có thể quan sát cổ phiếu dầu khí bằng một vài các cổ phiếu đơn giản như là những cổ phiếu gas đang được rũ bỏ test lại cái đỉnh này bao nhiêu bạn thấy là đây là một cái mẫu hình cực kỳ quan trọng nếu các bạn nào học phương pháp đầu tư của DVD thì các bạn nhớ đây là một mẫu hình cực kỳ quan trọng nếu cổ phiếu này được hình thành cổ phiếu này được tái tích lũy ở trên cái vùng 125 130 này thì cổ phiếu này sẽ bước vào một chu kỳ rất lớn cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu BSR đây là hai cổ phiếu mà Dũng có thể hiện giúp cho bạn cần phải quan tâm đặc biệt sẽ còn rất nhiều cổ phiếu khác nhưng đây chính là rõ ràng để các bạn có thể nắm rõ được và hãy tuyệt đối không được phép mua sớm bởi vì khi các bạn mua sớm có thể ngày mai ngày kia cổ phiếu này tiếp tục rơi và bạn sẽ gì ạ trở nên gì ạ trở nên bế tắc khi cổ phiếu lại tiếp tục giảm và lần sau cổ phiếu đi lên nữa bạn không mua được nên ở đây trong video này cũng chỉ có hai cái từ khóa để dành cho các bạn một dòng tiền dòng tiền khi thị trường đang thoát ra với cổ cổ phiếu gì ạ à? dù phiếu nông sản do trái phiếu đang nhỉ, à? đến kỳ đáo hạn một lượng tiền lớn bắt đầu các tổ chức tổ chức uh, phát hành trái phiếu của bất động sản cần phải bán ra và bán ra quá trình bán ra nó khiến cho nhỉ ạ? một bán tài sản hai là gì ạ hoạt động doanh nghiệp phải tốt thứ ba là phải vay ngân hàng nhưng có lẽ là bán tài sản bán cổ phiếu là hai lĩnh vực chính mà các doanh nghiệp có thể bán lúc này nên chính vì vậy cổ phiếu gì ạ cổ phiếu bất động sản sẽ là áp lực bị giảm rất mạnh có thể trong thời gian tới cái điều thứ hai là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu dầu khí đây là cổ phiếu mà chúng ta biết là mùa đông đang diễn ra thứ hai là hồi phục kinh tế của Trung Quốc đang gì à? bắt đầu gia tăng với cái gói kích thích kinh tế thứ ba nữa là cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường vậy tiền đang tham gia vào cổ phiếu và cổ phiếu đang mạnh thị trường và chúng ta lại cứ tiếp tục nắm giữ và cầu nguyện đến bao giờ cổ phiếu mới lên được đã có rất nhiều bạn đã gì ạ à, đã cầu nguyện mong rằng là cổ phiếu chúng ta đi lên bởi vì nghe một ai đó là hãy đầu tư dài hạn lên chỉ có đầu tư dài hạn chúng ta mới kiếm được tiền mong rằng là video ngắn này Dũng nói rất là nhanh bởi vì thời gian Dũng không có cho phép Dũng muốn chia sẻ nếu các bạn nào thấy rằng đây là video có giá trị thì hãy gì ạ à? hãy nghe đi nghe lại video này bởi vì Dũng biết rằng là video này là video rất giá trị nó có thể khiến cho chúng ta từ những người có thể lua lỗ ba bốn mươi phần trăm nhưng có thể nó sẽ giúp chúng ta lấy lại toàn bộ cái số vốn của ta mất và thậm chí là nó có thể giúp chúng ta có lợi nhuận từ nay đến cuối năm Dũng mong rằng các bạn sẽ học được cái bài học này đó là cần phải đầu tư theo xuống dòng tiền cần phải nhận rõ cái nguyên nhân nào dòng tiền đang rút ra cần phải hiểu rõ là nguyên nhân là nguyên nhân nào dòng tiền đang mua vào mọi thứ trở nên rõ ràng và sẽ không đúng cho nhà đầu tư cá nhân và hỡi các anh chị em những nhà đầu tư đã vay ngân hàng đã vay tiền của bố mẹ đã vay tiền của những người khác hãy tình ngủ đi ạ à. bởi vì dũng biết rằng là các bạn đã đang rất khó khăn ở ngày hôm nay sáng nay các bạn có nói dũng với Dũng rằng là một tháng nay bạn không ngủ một tháng nay bạn không ngủ được bởi vì lo lắng số tiền đã mất và Dũng đã từng như vậy nhưng cũng không phải một tháng mà rất nhiều tháng không ngủ được và thậm chí là nghĩ đến những cái điều rất là xấu xảy ra như hôm nay Dũng đang có mặt ở đây để giúp cho các bạn đặc biệt là những người bạn mà đã gì ạ à, từng giống như Dũng trước đây các bạn cần phải tỉnh ngủ đi ạ à. hãy tỉnh ngủ đi ạ à. ở ngoài kia Dũng không biết là có bao nhiêu người tốt với bạn nhưng nếu trong trường hợp mà thời điểm này họ vẫn bảo bạn mua cổ phiếu SSI trong từ đỉnh đến bây giờ họ sẽ bảo mà mua cổ phiếu ở ngân hàng để mong rằng là cổ phiếu trong một thời gian nữa sẽ tăng rất mạnh có thể tạo ra sóng hồi cổ phiếu có thể tạo ra sóng hồi tuy nhiên thì các bạn cần hiểu rõ rằng là để tạo ra một xu tăng nó cần phải tích lũy vậy khi nào cổ phiếu tích lũy chúng sẽ làm video để hướng dẫn chúng ta sẽ tích lũy để hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta tham gia vào thị trường tạo đáy vậy hãy nhớ là đăng ký kênh của Dũng bởi vì lần sau Dũng phát Dũng mong rằng là sẽ nhận được những phản hồi của quý vị bạn mong rằng video này sẽ giúp ích cho nhiều nhà đầu tư và đặc biệt là những video gần đây ạ à, rất nhiều video gần đây rất giá trị mong rằng chúng ta sẽ xem tất cả những video gần đây bởi vì đây là những video cực kỳ giá trị nếu các bạn xem thôi Dũng tin chắc là các bạn sẽ học được rất nhiều điều rất nhiều điều bởi vì Dũng mong muốn rằng là Dũng sẽ là người có thể giúp cho nhiều nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam thành công nhất và Dũng không hổ thẹn rằng là Dũng hiện tại nếu mà năm 2021 DVD là một trong những cái tổ chức mà Dũng cho hàng nghìn người hàng nghìn người và nhiều nghìn người kiếm được nhiều nghìn tỷ và Dũng cũng giúp cho nhiều người đã thoát ra khỏi thì vị thế của thị trường làm định và bây giờ Dũng cũng đang giúp cho các bạn hiểu rõ rằng là thời điểm này là thời điểm các bạn cần phải à, đưa ra những quyết định mạnh mẽ bởi vì khi các bạn hiểu rõ rằng là kiến thức nó mới giúp cho các bạn kiếm được tiền kiến thức nó mới giúp cho các bạn hiểu rõ rằng thị trường vận động ra sao kiến thức nó giúp cho bạn các quy luật vận động của thị trường như nào và kiến thức nó mới giúp cho cho kỷ luật chúng ta không thể kỷ luật được nếu chúng ta không có kiến thức chúng ta không thể kỷ luật được nếu chúng ta vẫn thờ ơ với gì ạ à? toàn bộ số tiền của chúng ta chúng ta không kỷ luật được nếu chúng ta không yêu thương vợ con những người thân chúng ta hãy yêu thương những người vợ người con những gia đình chúng ta bằng cách là hãy bán ra và dũng tin chắc là cơ hội chúng ta vẫn còn rất nhiều còn tiền là còn tất cả nếu anh chị em có khó khăn gì hãy gì ạ à? nhắn tin cho dũng